chào các bạn mời các bạn đến với xã Trương Dương Đông Hưng Thái Bình đây thưa các bạn đây là một cái cổng chào của xã ở thôn Cao Mỗ Đông đây là người ta thường gọi chỗ này là voi đá ngựa đá này và hôm nay là công ty Tân Phát đã đưa phân xuống đây cho bà con như này sử dụng tại đây người dân ở đây lao động rất cần cù chịu khó trong lao động một các bạn à, vào trong làng thăm bà con nhé Giang đã có mặt tại đây ờ, là ba chuyến nha cô Dương của huyện ờ, Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ba vâng. chuyến nhá. À, giới thiệu với các bạn là đây là chị ờ, Phạm Thị Lụ, chị giới thiệu về mình đi ạ. À, tôi là Phạm Thị Lụ, xã Viên Hợp Tác Xã, Trưng Dương. Th thôn gì đây? À, thôn Cao Mỗ Đông, xóm 3. Cao Mỗ Đông à? Vâng, Cao Mỗ Đông, xóm 3. Vâng. vâng. Đông Hưng, Thái Bình. Vâng ạ. Vâng, vâng thưa chị là chị đã dùng phân bón Silic Tân Bát Bắc Giang trong những năm qua thì chị cảm nhận như thế nào ạ? À, về cái phân bón này ạ? À, đây là lần đầu tiên là tôi cấy trồng này là đầu tiên. Vâng và tôi cảm nhận thấy là uh, phát triển rất tốt đồng đều. Vâng và cái to lên. Sai sai bông nặng quả. Quả bông nhiều. nhiều bông nhiều bông mà nhiều quả nhiều hạt. Nhiều quả nhiều hạt nhiều hạt. Vâng, à, cây thì chống đổ ngã và ờ, cây nó cứng. Sâu à. bệnh, cây ạ à thế. Vâng. Chị đã cái cái trong vụ vừa rồi chị đã phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thế nào? Phải à, nhiều không? Sử dụng có một lần thôi ạ. À thế à? Vâng, sử dụng ạ. Vâng. Vâng. vâng. Mà à, lúa của chị, vân chào anh ạ. Lúa của nếu mà dùng vân thường thì năng suất ở đây được khoảng bao nhiêu ạ? Bao nhiêu tạ một sào ạ? Chỉ tầm tạ 8 2 tạ thôi ạ. Vâng, ờ. tạ 8 2 tạ. Nhưng mà dùng phân silic này thì sẽ được bao nhiêu ạ? Không, tới này là đi à, sẽ thu thì vâng, thu thì sẽ đánh giá. Dạ vâng, nhưng mà theo khả quan của chị đánh giá thì, thì năm nay thì năng suất thế nào? Cũng phải tầm à, hai tạ rưỡi hai tạ rưỡi tức là trước là dùng vân thường thì tức là tăng phải được 70 cân đấy nhưng mà dùng vân à. silic thì sẽ được khoảng hai tạ mà năm nay là do thời tiết nó à, ờ, rét nhiều quá cho nên là ờ, đơn đạm cũng phải rắc tăng lên một chút à, à, rồi, mà ai nông dân mà rắc ít quá là nhiều nhà xấu quá thế à? à. vâng thế thì với cái năng suất dự đoán của chị hai tạ rưỡi thì lúa cũng tương đối là tốt so với bà con ở đây mà, mặc dù trong thời tiết năm nay là thời tiết ờ, không được thuận và lúa là tình trạng các nơi đều xấu cả nhưng mà lúa của mình là đạt được hai tạ rưỡi một xào thì chị ờ, có thấy hài lòng về cái sản phẩm phân silic này không ạ? Dạ, tôi rất hài lòng với sản phẩm này. Vì sản phẩm này cho, cho cây rau trồng hoa quả rất là tươi tốt và ngon ngọt. Dạ. Vâng. Chị đã dùng cho những cây gì rồi ạ? dạ dùng trồng rau ấy à. rau cỏ à. rồi trồng à, các loại quả dạ. rau rau gì ạ rau muống rồi thì rau mùng tơi rồi các loại rau dạ. vâng à. vâng thưa các bạn là ngày hôm nay à, theo lời mời của chị đủ ở đây thì công ty đã chở phân à, số lượng ở đây là 2 tấn ạ hai tấn à, cho bà con ở đây à, về để dùng cho lúa cho rau bởi vì chị đủ đã dùng trong những năm qua đã có những hiệu tốt rồi này cho bà con và tí nữa thì chỉ cho chúng em ra ruộng để thăm ờ, ruộng và lúa với cả các ruộng màu ấy nha vâng, để xem cái ruộng lúa dùng phân Silic nó so sánh đối chứng với những ruộng bên cạnh dùng phân thường xem là nó như thế nào vâng. vâng, vâng. và sau đây thì ờ, các bạn ờ, sẽ theo dõi cùng video chúng tôi nhé và ở đây thì chúng tôi sẽ xây dựng chị Lụ làm đại lý để cung ứng phân bón trong cái tỉnh Thái Bình này và uh, các bạn mua phân thì sẽ liên hệ với số điện thoại của chị Lụ là bao nhiêu ạ? Là 036 406 5186 Vâng. À, chị nói lại địa chỉ ở đây. À, xóm 3 thôn Cao Mỗ Đông, xã Trương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Vâng. Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại cùng địa chỉ ở đây để bà con tiện liên hệ à, giao dịch và mọi à, thắc mắc tư vấn thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Mít Thanh Tân. À, số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 966. Để được cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn nhớ nhấn vào nút hình quả chuông và chữ đăng ký miễn phí để được đón nhận nhiều video hay hơn nữa, thiết thực hơn nữa. Và tí nữa thì mời các bạn ra thực địa tại ruộng lúa để chúng ta xem ruộng lúa vùng Vân Sinic đạt được hiệu quả như thế nào các bạn nhé. Wow. <laughs> em đã em vừa đang ăn cơm thì gọi đó chào các bạn ngày hôm nay mời các bạn chúng ta đến với một giống lúa FT25 gạo ngon nổi tiếng của thế giới gạo ngon của Việt Nam nổi tiếng thế giới và ở đây là chị Phạm Thị Lụ ở thôn địa chỉ xóm 3 xóm 3 thôn Cao Mộ Đông thôn Cao Mộ Đông xã Trương Dương xã Trương Dương huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình và đã ứng dụng phân bón silic của chúng tôi trong vụ vừa rồi và ngày hôm nay đang chuẩn bị đến thời gian à, chuẩn bị thu hoạch thì chúng tôi về đây làm một cái phóng sự về lúa dùng phân xinic Tân Phát Bắc Giang. Và sau đây thì um, um, chị có thể nhổ giúp em một khóm lên để à, chúng ta đến rảnh xem là cái tỷ lệ rảnh như thế nào. Có nhỏ nổi, có nhỏ nổi không nữa không ạ? Anh cũng cầm xe, anh bắt xuống vào nhổ ra cái Từ từ nào, hai chị em cùng nhổ nhá Một Một, hai, ba Vâng. Và sau đây thì chị Nụ sẽ nhổ một cọng lúa để bà con xem. Đây này. Mày qua. Ngã rồi. Trời ơi. Đấy. Vâng. Và sau đây thì chúng ta cùng nhau đếm để xem là cái số rảnh ở trên khóm này như nào nhá. Này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này 14 này 15 rảnh trên một con 15 rảnh à, trước hết là Vâng, trước hết là mình nhận xét về cái Trước hết là mình nhận xét về cái rễ của nó Vâng, xin hỏi là bác với chị là khi nhổ cái con lúa này thế nào ạ? Chặt lắm, không thể lôi quá Chặt lắm, không thể lôi được đây Thế này nó phải gần chục cân bùn các bạn nhé Gần chục cân bùn à, Như vậy thì các bác đánh giá về cái rễ của nó thế nào? Có nhiều? Nhiều rễ, dạ, sâu và với cái rễ như thế này thì lúa có đổ được không ạ? Không, bao giờ đổ. Không bao giờ đổ. Mà có thể nói là du du có đổ không ạ? không đổ được. Hai người còn chẳng dở được Hai người mà nhổ hết sức sao đổ được. Hết sức hết lực mà không nhổ được. Ừ. Và các bác nhận xét về cái cái thân của nó thế nào? Đấy ống thân cái thân của nó đây thế nào? của nó sạch. Thân thì ngắn nhưng mà lá rất đẹp. Thân ngắn nhưng không bao giờ bị đổ được thân của nó có to không ạ to nó đây ống đều hả to ừ. ống đều những cái cây lúa mà đây cái bụi này là đều tôi để ngón tay út của tôi đây các bác xem này còn to hơn ngón tay, ngón tay út của chị to hơn ngón tay út to hơn như thế này với những cây lúa như thế này thì cây to bông sẽ to còn dạ. nếu mà cây những cây nó chỉ bằng cái đũa lửa cái đũa thôi thì chắc chắn là bông không to được dạ. đấy cây to thì bông sẽ to nhé cây bé thì thì bông bé đấy thì các bác nhận xét là cái cái cái gốc của nó có trong trẻo không ạ? Đây này dạ, dạ. Nó sạch. Đây sạch sẽ không ạ? Dạ. Sạch sẽ như này thì nó sẽ thì cái lá vàng này là là nó phải chết đi để cho cho nhường dinh dưỡng để nuôi cái cái bông này nhá. Chứ không phải là có bệnh đạo ôn hay gì ở đây đâu nha các bác nhé. Đây. Cây rất là sạch mà cây nó vàng óng nhỉ. Đây cây này, cây vàng óng này. Cây này còn to bằng ngón tay cái luôn đấy. Cây này bằng ngón tay mình luôn đấy. Đây này. Cây này này. Đấy, cây nó rất là đồng đều. Và đây không có nhánh vô hiệu các bác có nhìn thấy nhánh vô hiệu nào không ạ? Không có. Không có. Không có. Vâng. Sau đó ta nhận xét đến cái lá của nó. Um, vâng khi mà nhổ cọng lúa lên mà lá cứ thẳng đứng như thế này thì các bác là thấy cái tỷ lệ lá của nó như nào? Cân xứng với lại cái cây. Lá cân xứng đây mình nhìn thấy cái lá nó lá to, lá to lên thẳng. Thì chị nụ giữ em cái. Vâng. Đây to nó dày nó mới đứng được cứng là à. dày mà cứng. Dày mà cứng này. Dày lắm. Mà trong veo Trong veo các bạn ạ không bà con ạ à, không veo này đây không có một cái tì vết gì nhá đây đấy các bác sờ vào xem nào sờ với lá này không cẩn thận là đứt tay luôn đấy cứng lắm cứng để nước dày dày nó dày cứng lắm vâng nó rộp này cái à nó nó nó không phải nó rộp mà nó nó dày này nó xong nó sắc lắm thì mình vào sờ vào đây không cẩn thận là đứt tay luôn cho nên là vào chúng em đi quay những dụng lúa như này về rất là dặm tại vì có phân xinic thì nó làm cho cái lá cứng, dày nó cứng Thôi đừng đừng nói gì anh ơi đang làm video đừng nói gì nhá uhm, <laughs> những cái lá mà nó cứ thẳng tắp như thế này thì con bướm cũng không vào đây làm tổ được con sâu cũng không làm tổ được mà không nó cũng không bị ờ, ví dụ như là đốm sọc vi khuẩn này nó hạn chế được những cái đốm sọc vi khuẩn này hay là lùn sọc đen phương nam này hay là uh, những cái bệnh mà bị uh, đạo ôn dày lâu thì nó cũng giảm bởi vì à, khi mà có phân xinic thì nó làm cho cái cây lúa cái sức đề kháng của nó tốt cây nó cứng mà nó trong veo nó vàng óng như thế này thì chả có sâu bệnh chả có bướm có có đạo ôn nào vào đây cả đấy thế và ngày hôm nay thì ờ, Quên nãy em không cần tính mic rồi chị vâng. ờ, Dự đoán là cái này chắc khoảng độ 20 ngày đến một tháng nữa là được thu hoạch phải không ạ? Đấy, 20 ngày nữa ngày thôi, 20 ngày. Đỗ xong vâng. 20 ngày. Vâng thì các chị này khi mà 7 rồi. Vâng, khi mà chúng em chụm cái cái cây lúa này vào mà các bông bằng nhau này thì mình đánh giá là cái thứ nhất là tỷ lệ đẻ nhánh thế nào ạ cái chị đều, đều, đẻ đồng nhánh đều. đồng đều và chỗ đều đồng đều chỗ nó đồng đều đúng không đều. chứ còn nếu như mà mình cầm thế này mà bông thì cao bông lại tận dưới này vẫn chưa chỗ thoát thì có nghĩa là đẻ không không đồng đều và chỗ không tập trung nhưng ở đây là mình cầm bông lúa như này là mình thấy là nó chỗ đồng đều này bằng nhau tất cả cổ bông bằng nhau và đẻ nhánh tập trung cho nên ở đây hoàn toàn các cây đều là cây cái không có cây con đấy tức là đều là nhánh chính không có nhánh phụ tức là dùng phân xinic này là chủ yếu là các tạo ra các một thế hệ bông đồng đều bằng nhau đấy cây to bằng nhau ờ, bông cao đồng đều bằng nhau và chỗ đồng đều uh, bằng nhau và bông tỷ lệ uh, tỷ lệ dài tỷ lệ Trùng bông dài, chiều Trùng dài bông. vâng to gần như là bằng nhau 7. đấy vâng đây với những cái bông lúa mà như thế này thưa các bác là các bác đánh giá nó khoảng bao nhiêu hạt trên một bông ạ chị giữ em đấy phải đếm phải đếm còn chứ không phải đếm này 180 nghìn 180 ờ, nghìn đếm 180 hạt à à bác đếm rồi à vâng nhưng mà nếu dùng phân thường thì nó được khoảng bao nhiêu ạ đến nhà tôi cũng chỉ chốc nó phải ra đối chứng thôi à tí nữa mình ờ, sang đối chứng với cái ruộng ở đây có ờ, ruộng ft hai năm nào không chắc chỉ trăm mà trăm mốt trăm hai thôi à nếu nếu mà dùng vân thường thì trăm mốt trăm hai đúng không vâng đây này bây giờ em mới đo cái hạt đo chiều dài của bông này nhé để xem là cái chiều dài của nó bao nhiêu một chị đo dùng em cái đi em tải trên đây đây để để để để bác đây đo vâng. ông tay em vướng nào. nào vâng ừ. cái này. 30 phân 30 phân 30 phân nhưng mà bình thường xin hỏi các bác là uh, giống lúa ST25 này thì chiều dài nếu mà dùng phân thường thì nó được bao nhiêu ạ? Vì, vì cái này ở đây chưa anh cấy. Chưa cấy vụ này là mấy cấy vụ đầu tiên. À, năm nay mới cấy đầu tiên. Ừ. Vâng. Đấy thế nhưng mà tỷ lệ thấy là cái cái này nó mẩy đấy. Nó mẩy đấy từ trong cổ bông này ra ngoài vâng nó sạch vâng đấy nó không có một cái hạt nào là hạt bị đen bị sâu ria nhá nó mẩy từ cái cổ bông trong này cho đến tận ra ngoài này luôn và cái cái nhánh của nó nó dài đấy các bác này cái, cái nhánh này này nó dài còn nếu dùng vân thường thì cái nhánh này nó ngắn vâng. dài thì nó sẽ dài, để được nhiều nhiều, nhiều hạt à, vâng. Ờ, vâng à, vâng thưa chị nụ là chị bón công thức ở đây bón thế nào chị có thể chia sẻ với bà con để bà con được biết ạ bón à, đầu tiên là bón nốt là là 10 cân lân vâng 10 cân lân 5 cân đạm vâng xong là bón ờ, khoảng độ một tuần nữa là bón ờ, silic 5 cân 5 cân silic lại 5 cân lại 5 cân đấy là bón nốt đấy vâng. thế còn đợt hai đợt bón thúc là một đợt bón thúc là 5 5 cân silic nữa với lại đợt cuối nữa là 5 cân kali à thế là vậy là tổng hợp lại là 10 cân silic 10 cân silic cả vụ nhá 10 cân silic 5 cân 5 đạm. cân đạm lần 10 cân lân 10, 10 cân lân 10 cân lân 5 cân đạm 5 cân kali 5 cân kali có như vậy hơi nhiều các bác ạ đấy, là thế nên mình không nhưng ở chân ruộng ờ, trên kia thì thoải mái lắm còn vâng. đây là ở ruộng mạ thì nó vẫn hầu với lại họ dân họ gieo mạ nên là vẫn còn chất vâng Đáng lẽ ra thì với cái ruộng mà chân mạ này thì các bác chỉ bón là ba cân đạm. Ừ, hai vâng, hai cân rưỡi ba cân đạm thôi. Với lại 10 cân silic chia làm hai kỳ, một kỳ bón nót và một kỳ bón thúc. Và kali bón 5 cân cũng được mà lân thì bón độ 7 đến 10 cân, chỉ bón như vậy thì lúa tốt vừa nhưng đây là lúa hơi tốt quá. Hơi tốt quá. Vâng, hơi tốt quá thì cái lá của nó đây là lá này là thừa đạm. Lá này xanh như này là thừa đạm này. Thừa, vâng, thừa đạm. Nếu mà mình bón vừa mà có phần di tích thì nó tập trung vào bông thì bông còn to hơn nữa vâng. nhưng mình bón thừa đạm thì nó lại nên lá cho nên bông nó sẽ giảm hơn đấy ở đây thì bông phải nói là dài dài đây những cái bông như thế này các bác thấy này như đuôi trâu luôn này dài cái nhánh của nó dài vâng à, vâng chị ở đây đã giảm được ừ, mấy kỳ thuốc bảo vệ thực vật ạ giảm hai lần đấy giảm hai lần à? này vâng, chỉ vâng. có một lần nữa thôi nếu Năm nay là chỉ phun một lần đấy hả? Vâng, phun một lần. Nếu mà dùng phân thường thì các bác ờ, phun mấy lần thuốc bảo vệ thực vật ạ? Phải, phun hai lần đến ba lần đấy. Hai đến ba lần. Hai ba lần. Ví dụ bên vâng. cạnh đây là phun đến bốn lần <laughs> vẫn còn bị đạo ôn lùn đi. À, đây là bên này lùn đi hết rồi đấy. Đấy. đấy. Nhưng mà dùng cái phân này thì ờ, chị đánh giá là nó giảm được những cái gì ạ? Giảm sâu bệnh giảm sâu bệnh này, với vâng. lại mình muốn năng suất hơn thì mình rắc tăng lên thôi chứ còn nếu mà đang nếu mà bình thường cứ hơn hai tạ thì mình rắc ít đi cũng được vâng. đấy nếu mà mình muốn ba tạ thì mình rắc tăng lên một chút tăng lên nhưng mà mình nó giảm được ờ, sâu bệnh dạ, vâng. giảm được sâu bệnh mà nó làm tăng được nhiều vâng. vâng vâng các bác ơi các bác ơi tập trung vào đây đã dạ. các bác ờ, cho chúng em xin một cái dự đoán là dự đoán năng suất của cái ruộng này là sẽ được khoảng mấy tạ trên một xào ạ vì năm nay cưới cái này nên là không biết cái mức độ thấp mình nhìn cái lúa đây thì mình dự đoán ạ à. nếu như mà mức độ này mà là hai tạ bảy thì là phải hai tạ bảy đến ba tạ nhưng mà cái thóc này thì nói chung là không biết độ nhặng nặng nhẹ nó chưa thế nào vâng. năm nay cái đầu tiên vâng. Thế và mình đánh giá cảm quan chung của cánh đồng đây thì lúa của các bác sẽ được đạt được mấy tạ mà sao? Chung năm nay hai tạ là càng nếu như này là tốt, chỉ hai tạ thôi. Vâng. Thế mà cái này được hai tạ 7 đến 3 tạ thì chứng tỏ là sẽ năng suất hơn bởi vì bông nó rất dày bông dày đây đây mình có thể không chỉ ở trên cây này mà đây như này đây này đấy cầm một cái là nó ừ, bông cứ nhưng mà xem cái mức độ thóc vâng. nhiều hay ít là ta phải chú như này vâng đúng đấy. thế đấy đấy chứ còn cầm một cây không chuẩn đúng rồi cầm một cây không chuẩn mà phải túm này đây đấy phải túm ở đây thế thì biết là thóc nhiều hay ít vâng à, cho đến thời điểm này thì không có một ừ, cái biểu hiện gì của sâu bệnh cả như này thì à, đừng đã chắc ăn rồi chắc ăn rồi vâng, cái này, này là sợ bão gió nó thôi bão, gió thì bão không đổ được không đổ vì mình nó đập đấy bão là nó đập à, nó chỉ có đập quả thôi đập quả đổ đấy không đổ được đổ được không đổ được bởi vì cây mình hai người nhổ con hòa dâu ta mới nhổ được mà <laughs> vâng vâng thưa chị nụ là chị có hài lòng về phân em bây giờ cũng phát bắc giang không dạ, ạ dạ, tôi vâng, rất là hài lòng về phân xịt này Vâng. phân kỹ này không những dùng cho ruộng rồi dùng cho cây ăn trái hoa màu vâng. đều tốt cả Vâng, và rau thì ăn rất là giòn ngon đúng rồi rau nó ngon giòn ngọt đậm vâng, vâng. mã nó đẹp và ăn nó rất là, à, thơm và ngon là nó không sâu bệnh không đúng rồi phun thuốc sâu dùng cái này nó ít sâu bệnh các bác ạ đấy thì um, với cái dụng lúa mà ST25 này thì um, chúng tôi cũng khuyến cáo bà con ở đây là chúng ta lên ứng dụng phân silic để bón cho lúa bởi vì uh, nhìn cả cánh đồng mình đây lúa nó không được đẹp nó không được đẹp nó không được đều các bạn Thế là bây giờ ấy là ở ngay cạnh ruộng đây rồi thì mình sang thành ruộng bên này để đối chứng luôn một cái ruộng là không dùng phân xí silic ở đây. Xách luôn cái bông ấy đi, xách luôn cái cây ấy đi. Đây thưa các bạn, đây cạnh à, chỉ cách nhau cái bờ thôi đúng không? Đây, đây chỉ cách nhau có một cái dài bờ này thôi các bạn nhé. Nhưng đây là giống à, nếp. nếp. Vâng. Đây, đây. cái ruộng này cũng vậy mà sang cái ruộng bên này cũng thế, đúng không? Đây ruộng này là không bón phân Philip này bà con này. Ừ. Vâng, nhìn này, vùng cao thấp, cây cao cây thấp cây to tí. Đây. Và đồng thời sang cái ruộng này. Đây ruộng này đây. Ruộng này thì là lại cứ bị là sâu bệnh nhiều đúng không? Lại sâu bệnh nhiều này. Đây đang mà nó lùn cây thế này, thấp thế này bé này thì vâng. chắc cái ruộng này không có năng suất gì. Cái này là chị nhổ em một khóm lên trên nào giống b sáu dạ vâng nhổ em một khóm lên Đấy, dễ nhổ không? Dễ nhổ nhá. Nhổ. Dạ. Ruộng cái cái nhổ một cái được ngay. Và cái lá này là ruông nhiều như này. Đây đây, cứ vâng. ờ, ngắt luôn một vâng. cái ờ, bông ở đấy và so với một cái bông bên này xem mình thấy thế độ dài của nó là mình biết rồi. Vâng đây. Hả? Đây nhá. Cây đo cây trước. Đo cây cây cây, cây thì thấp ờ, thấp hơn nhiều. Rồi, <laughs> chỉ bằng nửa đấy ạ. Bằng vâng, nửa 2/3. Bằng 2/3 mà bông đây chị cứ chữa một bông ngắt ngắt một bông ra đi bông bé như cái đây ngắt đoạn bông to nhá ờ, ngắt bông cao ấy bông ngắt bông to ấy không đếm đếm đếm rảnh bên đấy đã để ra phải đếm rảnh bên đấy đây đây nhá mình ngắt một bông nhá bông nó trùng bên ngoài nó trùng ra dạ. đừng nó nói quá đấy đấy bông đấy được bông ngoài nó trùng nhiều bông to lắm nhiều bông lắm này bông bên bác tuyết này này bên bông bác tuyết này đây cái bông này đấy bông nào cũng đẹp bông này cũng đẹp, cũng đẹp lắm đấy để em ngắt cho em ngắt cho đây ngắt bông chín cắt cắt nhanh ngay cái vâng. cô đứng chị nhờ thế thì học để chị giữ em cái này đây nhé các bạn này tất nhiên là hai giống hai giống khác nhau hai giống khác nhau nhưng mà uh, cho rằng thấy là đây bông của ST25 thì nó dài như này còn cái bông này là B6 B6, B6 thì đây là bông này đẹp chứ còn có những bông nó xấu lắm cơ mà nó còn có bệnh nên đây đấy đấy chọn bông đẹp đấy bây giờ mình mình đo nhá mình đo này đây nó cũng dài vâng nó cũng dài nhưng mà cái nó không cái... có chẽ của nó thưa, thưa. Vâng. thưa vâng chẽ nó thưa mà ừ. <coughs> trong này nó có nhiều hạt nếp này vâng. đấy trong nếp mà lá nó không đẹp bằng lá bên này lá ngắn mà bông mà cây như thế này thì vâng. cây nó sâu như này là nó sâu từ gốc sâu lên thôi Cô vằn, cô vằn từ gốc lên lên ngọn. Vằn, đấy, từ gốc lên ngọn luôn. Mà nhìn cảm quan là như này thì lúa này năng suất sẽ rất kém. Đấy. Bệnh bạc lá này thì mất đến ừ. tám mươi phần trăm năng suất. Cây thấp lắm. Mà cây như này nếu mà mưa bão xuống là đổ này. Mưa bão xuống là đổ. Chỉ cần mưa thôi cái này, à. mưa là gặp. Mưa là gặp mà gặp đã đổ là năng suất sẽ kém. Đấy. Ở đây cảm quan nhìn hai bông lúa là khác hẳn luôn. Đấy. À, như vậy ờ, qua cái việc uh, ngặt không một nửa thăm đồng như này thì các bác ờ, đánh giá về phân Sinic như nào ạ xin ý kiến của các bác nói chung là thấy cái Mới phân Sinic ờ, này rất là tốt cây thì ờ, sạch mà bông thì trùng vâng. mà lá thì rất là dày và vâng. cứng đúng vâng. Đấy. nên là bà con là từ vụ sau đi là chúng em là cứ cấy cái phân này thôi vâng Đấy. đây các bác nhìn cây nó đẹp vâng. trong veo như này mà nhìn bông thích thế các bác ờ, xem cái cái cái lá của nó nó cứng thế thì ờ, chắc là nó sẽ hạn chế được rất nhiều về bệnh tật nhỉ sâu bệnh à. bên này nhá cái lá nó úa vàng này các bác này Đấy. úa vàng gãy hết rồi thế này mà mưa xuống cái nó đổ này là cái mà cái lá này đây dựng như là lá trông mát như thế này đấy trong veo mà bông thì vâng bông thì nó ý lại to như đuôi trâu ấy mà nó mẩy với đỡ là cái ờ, lúa của mình nó còn năng non Lúa vâng, vâng, của mình nó đang non, nếu mà già thì nữa thì là nó sẽ lên màu và vâng, nó sẽ hạt nó sẽ căng nó to nó đẹp hơn nhiều. Đấy. Tôi quay gần vào đây để thấy rằng cái lúa này nó trong veo mà nếu mà cấy cái cái mạ tay thì còn đẹp nữa. Thì cái bông lúa hạt thóc này nó trong veo này. Đây này. Đấy. Sáng quả nhỉ, sáng hạt. Nó sáng hạt hơn. Bây giờ nó chưa đến chín khi là nếu nó đỏ đầu thì nó mới để trông nó mới đẹp nữa. Vâng, đây à. nó chưa đẹp đâu bây giờ nó mới mới à, thì đang ở giai, đoạn xanh thì nhất định là cây gạo của nó sẽ đạt ừ. cái tỷ lệ cao đây vâng đấy thì um, chúng tôi cũng muốn khuyến cáo với bà con ở Thái Bình rằng hãy ứng dụng thử phân bón silic à, để ta không dùng nhiều mà ta cứ dùng độ lửa xào một xào thử đi ừ. để cảm nhận được cái chất lượng phân silic ở trên à, lúa của mình để ứng dụng cho bà con để thứ nhất là giảm sâu bệnh thứ hai là tăng năng suất thứ ba là giảm công chăm sóc và thứ tư là cuối cùng cho chất gạo lượng gạo ngon thơm và à, nếu như năng suất của mỗi mặt sào lúa mà tăng được khoảng độ đây chị em mình đứng quay đây để cho cùng với bà con đây <coughs> mỗi một sào lúa mà bây giờ mình tăng được khoảng 5 đến 70 cân thì cũng đã 30 con... cân của gia chị rồi gia chị nói đúng không? mươi cân vâng. ba mươi cân và ba sáu mười tám là đã được hơn hai trăm ngàn rồi được trăm nghìn rồi vâng đấy mà nếu mà mình 200 nghìn là quá chuẩn lên được 70 cân nữa thì 3721 thì lại được 201 nữa ừ. thì à 3 70 cân thì 2 7749 490 thì cũng chỉ không có được đâu 6742 chứ nếu 70 cân là 6742 là được 400 nữa thì càng tuyệt vời hơn phải không ạ? Vâng. Như vậy thì cũng giúp cho bà con là có một cái tăng thêm thu nhập rất là tốt. Chính vì vậy mà ngày hôm nay công ty à, trách nhiệm hạn Tân Phát à, Bắc Giang của chúng tôi về đây để muốn là à, tư vấn cho bà con để giúp cho bà con là à, chăm sóc lúa bằng phân bón Zinix để cải tạo năng suất cũng như là giảm công chăm sóc và giảm sâu bệnh. Giảm sâu bệnh ở đây có nghĩa đồng nghĩa với là giảm độc hại và giảm ung thư cho bà con. Đấy. Và bà con hãy ứng dụng thử nhé. Hãy ứng dụng, dụng thử khi nào mà mình thấy là chất lượng thực sự như là công ty um, tuyên truyền thì bà con hãy dùng ứng dụng cả cánh đồng và lúc bấy giờ nếu như bà con yêu cầu thì chúng tôi sẽ xin phép hội nông dân tỉnh Thái Bình về đây để tập huấn triển khai từ trên tỉnh xuống huyện xuống các xã các thôn để cho bà con được ứng dụng rộng rãi và chúng tôi mong muốn rằng cánh đồng 5 tấn của chúng ta không phải là 5 tấn mà nó phải là 10 tấn vâng và, và chị Nụ chị, à, chị cho biết số điện thoại của chị đi ạ à, địa chỉ dạ. ở đây thì mình biết rồi số điện thoại của chị là bao nhiêu số điện thoại tôi là 036 406 5186 vâng um, Chúng tôi sẽ xây dựng à, chị à, Phạm Thị Lụ ở đây để làm đại lý cho bà con ở tỉnh Thái Bình à, Và những à, ai muốn mua phân để về dùng thử thì liên hệ với số điện thoại của chị Phạm Thị Lụ à, để được cung ứng phân bón còn mọi thắc mắc về phân bón Silic thì các bạn hãy liên hệ, bà con hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969 để được cập nhật những thông tin mới nhất À, về phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, à, đăng ký miễn phí à, vào và nút hình quả chuông cũng như là vào chữ đăng ký để được đón nhận nhiều video hay hơn nữa, thiết thực hơn nữa. Và một lần nữa thì xin cảm ơn các bác, các anh, các chị đã đến thăm đồng và cùng nhau nhận xét về phân bón Silic của chúng tôi. Và tất cả chúng ta cùng chào khán giả đi ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào những lần tiếp theo.